Thưa quý vị và các bạn, trong sáng sớm nay ở vùng ven biển phía Đông Bắc Bộ cũng như các tỉnh thành phố ở khu vực phía Nam Đồng Bằng vẫn có hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn và cả sương mù trộn lẫn. Sau đó các hình thế gây mưa ẩm suy yếu nhanh, vùng thấp nóng phía Tây chiếm ưu thế lấn át hoàn toàn khối không khí lạnh, vì thế miền Bắc chuyển nóng hoàn toàn. Ở khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ sẽ tăng lên ngưỡng 29 đến 32 độ. Trong khi đó thì với các tỉnh thành phố ở khu vực phía Tây Bắc Bộ trời nắng sớm, cường độ nóng mạnh, nhiệt độ ngày cao 30 đến 33 độ. Dự báo trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 4, miền Bắc tiếp tục có nắng nhiều, nhiệt độ có xu hướng tăng thêm. Sau đó từ đêm mùng 5, một đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống khiến miền Bắc chuyển mưa rào và rông trên diện rộng. Cùng với mưa, nhiệt độ tại Bắc Bộ cũng sẽ giảm mạnh trở lại, trời chuyển mát mẻ, nắng nóng chấm dứt. Trong hôm qua, nắng nóng cục bộ đã xảy ra ở khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ. Dự báo sang hôm nay, vùng áp thấp nóng hoạt động mạnh hơn và hiệu ứng gió phơn cũng xuất hiện, nên vùng nắng nóng sẽ mở rộng sang phía đông, khiến cho dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 34 đến 36 độ. Còn với khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng trở xuống đến Bình Thuận trời vẫn còn nắng sớm nhưng cường độ nắng không gắt, nhiệt độ ngày cao 32 đến 34 độ. Dự báo đợt nắng nóng này sẽ kéo dài đến hết ngày mùng 5, sau đó từ ngày mùng 6 chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực cũng sẽ đón một đợt mưa vừa, mưa to. Do vậy nắng nóng sẽ tạm thời chấm dứt ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay trời vẫn còn nắng sớm nhưng mà cường độ nắng thì không còn mạnh, nên nhiệt độ Tây Nguyên giảm nhẹ còn từ 30 đến 33 độ. Còn với khu vực Nam Bộ nhiệt độ cũng giảm còn từ 33 đến 35 độ. Nóng chỉ còn xuất hiện cục bộ ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Đáng lưu ý là vào chiều và tối nay, dưới tác động của gió đông ẩm, ở phần phía Nam của Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ xuất hiện mưa rào và rông. Các tỉnh vùng biên giới Tây Nam có khả năng có mưa vừa, có nơi mưa to và rông, kèm theo nguy cơ về lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh.